Chào mừng các bạn đến với à, sản phẩm Smart Home nhé. Hôm nay Smart Home giới thiệu với các bạn về cái mạch à, rót rượu V2 nhé. Ở trước thì bên mình bán bản V1 này. À, bản V1 là mạch nó nhỏ gọn mà nó rời hết ra này, đây biến trở này, đây là cảm biến này. Đấy, đây là biến trở này. Ở đây nguồn vào này. Đấy. Thì à, hiện tại thì đợt này cái PCB của cái loại này nó đang bị hết và khan hàng rồi. thì nên bên mình chuyển sang bản V2 v hai thì bên mình sẽ phải kho có nhiệt lại này rồi về linh kiện thì nó vẫn như vậy thôi chẳng qua là nó ờ, được câu rời ra đây mạch thước đây đấy. mạch V2 thì nó nhỏ hơn một chút đấy thì đây đầu ra thì vẫn là đầu ra này còi thì bên mình câu luôn ra, ra dây này này và còi này biến trở VR ở đây thì mình câu luôn ra bên đây trở VR này cả miếng chạm này Đấy, ở đây dùng tấm chạm hộp ngoại nhé bên mình cũng câu sẵn luôn đây là hộp ngoại của tấm chạm này Đấy. ngoại thì câu bên này hai mảnh thì giống hệt nhau khác nhau về cái miếng chạm và cái miếng ngoại thôi về điện áp sử dụng thì hai mảnh hoàn toàn giống nhau các bạn mua phiên bản 5V thì vẫn chạy là 5V các bạn ừ, mua phiên bản 12V thì chạy 12V đấy bây giờ mình sẽ test bản này thì quá nhiều video rồi không không test nữa bây giờ mình sẽ test cái bản à, này cho các bạn xem nó có khác biệt gì không nhé đây, lắp động cơ vào đây hai bã này thì vẫn dùng ờ, vi điều khiển để điều khiển giống như hệt nhau Hôm qua là cái mạch này thì trước là bên mình sử dụng ứng dụng ờ, mạch bắt sinh nhưng mà bây giờ không dùng nữa thì mình dùng PCB này chuyển sang rất dịu rửa tay nên là nó phải câu dây thôi câu dây thì bên mình kho có nhiệt rồi test các kiểu ok chế độ đúng nhau. đây máy bơm và cảm biến chạm vẫn là lắp vào đây máy bơm lắp vào đây nhé anh này đang chạy được ờ, điện áp 5 à, đến 12 v nhé mình cấp vào đấy vẫn cốt cũ vẫn giống hệt nhau chạm vào đây thì là nói thôi vẫn là lên trong tí này đấy. tăng thời gian lên này Hôm qua là mạch ờ, câu ra ngoài thì mình làm video để các bạn ờ, phân biệt không có chỉ bán thì các bạn ờ, lại thắc mắc tại sao lại hai phiên bán đây bên là dùng sang phiên bản ở ngoại này đường ừ, ngoại phía này cái máy này cắm nguồn này đấy che đèn này đấy. đây vẫn có led báo như thường ấy tăng thời gian lên đấy ở đây thì là mình sẽ không bán phiên bán rời mạch nữa bởi vì ờ, rời mạch thì cái mạch này câu dây ra nhìn các bạn về nó khó làm nên là bây giờ bên mình sẽ bán phiên bản full luôn một là kèm hồng ngoại hai là kèm cả miếng chạm còn bơm và nguồn thì các bạn có bình thể mua rời nhưng ngày trước mình bán như này này thì các bạn về có thể nhiều bác có cảm biến rồi về muốn tự lắp tự lắp cảm biến nhưng mà bán này thì mình thích luôn nó nhanh mà mình khò tiếc hết rồi mình test thì lúc mình bán nó chạy rồi nó dễ hơn đấy mạch nhỏ gọn hơn nhé đấy cách nhiệt tốt cách điện có nhiệt thì mình chỉ co cái phần này thôi chứ cái phần IC công suất thì không có máy bơm thì ờ, đây MB385 bán này bên mình đang bán cả loại bơm 6V cái đấy thì các bạn có thể tùy chọn nhé Rồi ờ, ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video